chính bản thân Khải Toàn trước đây đã rơi vào cảnh ngộ này hoàn toàn không lối thoát khi vận khí của bạn xấu không nên vội nhờ phong thủy cũng chẳng phải cúng kiến gì cả càng không thể dùng cách tà ma ngoại đạo để giúp nhanh phát tài hay đoạn trừ phiền não mà chính là sự tu tập tu là chỉnh sửa chỉnh sửa tâm tánh giúp người là bồi dưỡng phước duyên mất một thời gian Khải Toàn mới có thể thoát khỏi phiền não dù phong thủy thay đổi cuộc sống của Khải Toàn giỏi lắm 3-4 phần 6 phần còn lại chính là sự tự tu sự tu tập sự sám hối lòng giúp người đoạn trừ tham sân si mạng nghi tự khắc vẫn sẽ hưng thịnh tâm của bạn không an tịnh bạn chưa tiêu trừ sự chấp tướng đừng nói thầy phong thủy giỏi Phật Bồ Tát có đến độ cho bạn giang tay đón bạn bạn cũng không tin bạn nói rằng bạn đau khổ bạn không có tiền nên cảm thấy mình đau khổ bạn ước gì mình có thật nhiều tiền vậy bạn có chắc rằng khi bạn có nhiều tiền bạn sẽ hạnh phúc khi bạn có tiền nhưng thân lại bệnh bạn lại ước rằng mong muốn được mình khỏe mạnh sẽ không phải đau khổ có thật như vậy không mỗi tuần hay mỗi tháng Khải Toàn nhận không biết biết bao nhiêu lời chia sẻ về đau khổ không phải ai Khải Toàn cũng đủ năng lực để khai thị người đang đau khổ lại muốn nhanh chóng thoát khổ thì không thể nào giúp được người đang đau khổ không tìm phương pháp mà lại đổ lỗi cho người khác đổ lỗi cho số mệnh thì dù có Phật Đà đến độ họ cũng không thể thoát được nghiệp lực tức thời của họ bạn nghĩ rằng mình khổ hãy thử tìm xung quanh mình xem một người nào đó mà không có đau khổ làm gì có trừ khi người đó là vô tri đã là con người đã là chúng sanh là sẽ có khổ có thân là sẽ có bệnh có sinh là sẽ có tử có tiền rồi cũng sẽ hết sự khác nhau của sướng khổ là người khai ngộ người tu tập họ có thể chuyển hóa chuyển hóa những nỗi khổ thành an lạc người mê lầm họ chưa thoát khỏi ra được vậy điều gì khiến con người đau khổ có phải do nghiệp lực vâng nghiệp lực là những sợi dây vô hình buộc chặt mỗi con người không ai có thể tháo gỡ chúng giúp khỏi bạn chỉ có chính bạn dùng sự tu tập mới có thể thoát khỏi sự phiền não này Vương quốc Bhutan là một nơi thuần Phật giáo họ tin vào nhân quả họ tin vào kiếp sống hiện tại nếu chân thiện kiếp sống sau sẽ có một cuộc đời tốt đẹp vì vậy đối với họ giá trị sống không phải là vật chất không phải tranh đoạt không phải những câu chuyện những tin tức thị phi hay là về tội phạm đối với họ vật chất đắt tiền và tin tức tiêu cực sẽ giết chết con người từ bên trong Bhutan là một quốc gia thuộc miền đông dãy Himalaya thuộc Nam Á với khoảng 700.000 dân sinh sống Phật giáo là quốc giáo của họ phần lớn người dân của họ ăn chay sống thanh tịnh và có nền tảng giáo dục vô cùng thiện lành tại đây không rượu bia không thuốc lá du khách nước ngoài cảm nhận về người dân tại đây rất là an lạc đối với họ giáo dục là nền tảng gốc của đạo đức không tham lam không si mê vật chất ngủ đủ giấc chú trọng sức khỏe hài lòng với những thứ mình đang có vì được sống trên cõi đời đã là một sự hạnh phúc dù có mất mát vẫn nhẹ nhàng buông bỏ không để nỗi sợ mất mát nỗi sợ xuất hiện sẽ chiếm lấy không gian của niềm an lạc họ không giàu có mà còn khá nghèo về vật chất GDP của họ GDP đối với họ không hề quan trọng họ không có xe sang không có nhà cao không có cả những chiếc iPhone cũ nhưng họ rất hạnh phúc nghe có vẻ vô lý chẳng có gì làm sao lại hạnh phúc Khải Toàn hướng dẫn một mẹo để bạn tìm ra người hạnh phúc đó là người có nét mặt rạng ngời không tham sân si tranh đoạt dễ tha thứ cho người khác luôn biết bố thí bố thí thức ăn bố thí lời nói lời nói động viên bố thí nụ cười và bố thí lòng thông cảm hạnh phúc ở đâu mà có phước báo từ đâu mà ra tất cả do chính bạn chính bạn tạo tác ở đời quá khứ và cả đời này tham sân si còn được quy vào tam độc phiền não người không phiền não chẳng phải là người hạnh phúc hay sao người dân Khu Tan họ không sở hữu vật dụng phương tiện hiện đại hay đắt tiền không smartphone 2 phần 3 dân của họ ngủ hơn 8 giờ mỗi ngày với họ chẳng có ý nghĩa gì khi cực lực kiếm tiền rồi dùng tiền đó để chữa bệnh hay lấy lại sức khỏe cổ nhân nói có văn hóa tức có giáo dục tốt nếu được giáo dục tốt tuy nghèo sẽ không nghèo quá ba đời tuy nghèo nhưng được giáo dục tốt sẽ được sự chân thiện giáo dục tốt là sự bồi dưỡng phước là nền tảng cho con cháu cách tạo được phước đức ngược lại con cháu không được giáo dục tốt tuy giàu không thể giàu quá ba đời trước sau gia vận sẽ suy bại tổn giảm phước thôi Tại vương quốc này, giáo dục và y tế được nhà nước hỗ trợ tốt nhất có thể. Du khách cảm nhận người dân ở đây rất bình dị, cảm thông, dễ tha thứ. Những điều này chắc chắn rằng bạn phải được giáo dục tốt qua nhiều thế hệ mới có thể thấm nhuần. Bình dị, cảm thông, dễ tha thứ, tất cả điều ấy là chìa khóa của an lạc. Quan niệm của họ muốn độ người khác trước tiên phải độ chính mình chính bản thân của mình phải biết cảm thông tha thứ ít muốn biết đủ mới có thể hạnh phúc và lan tỏa niềm hạnh phúc đến với những người khác có một ngàn ngữ lấy càng nhiều thì có càng ít chính vì sự tham cầu càng muốn có nhiều càng nghĩ cách giữ và càng sợ mất lòng tham của con người như một chiếc bình không đáy người tan họ hài lòng với những thứ mình có ngay cả khi mất mát họ vẫn lạc quan nghĩ rằng mất mát không có gì đáng sợ thứ đáng sợ nhất chính là nỗi sợ khi lo sợ không thể nào có được an lạc một người tinh tấn tu tập khi khai ngộ chẳng khác gì có được sự an lạc như người đu tan điều khác biệt là bạn phải trải qua gian khổ trải qua khổ nạn tu tập giác ngộ để chạm đến an lạc làm được điều ấy quả thật rất khó vì ở quốc độ của bạn không được sự giáo dục thiện lành thông tin tiêu cực trang đầy trên mạng mạng xã hội thông tin nào cũng quấy nhiễu tin thật tin giả tin thị phi người khoe vật chất những việc trên sẽ làm bạn tám phần ảnh hưởng đến tư tưởng của bạn tất thảy điều ấy là do nhân quả báo ứng từ quá khứ từ đời trước những người có cùng nghiệp lực sẽ sống cùng quốc gia hay một gia đình là một sự cộng nghiệp chung mỗi cá thể là biệt nghiệp mỗi cá thể nếu tu tập có thể cải biến chính bản thân người đó nhưng khó lòng thay đổi cả quốc gia thay đổi tư tưởng bản thân đã khó thay đổi tư tưởng cả gia đình cả một vùng lại càng khó hơn phải mất rất nhiều thời gian mất nhiều đời nhưng ít nhất bạn muốn an lạc bạn tu tập bạn có thể thay đổi chính bạn trước bạn độ chính bản thân mình trước muốn độ người khác phải độ chính mình đạo lý này nghe thì dễ nhưng quả thật không dễ dàng thực hiện chút nào đến khi nào bạn chưa buông bỏ được tham sân si tam độc này là ngạ quỷ luôn đi theo bạn bạn chưa buông bỏ được tham sân si thì có Phật Bồ Tát đến nói trực tiếp Pháp cho bạn nghe bạn cũng không thể khai ngộ được bạn nói rằng mình khổ nói rằng mình bế tắc không có lối thoát hãy ngồi xuống tĩnh tọa nhắm mắt theo dõi hơi thở và quán tưởng xem ai ai đã đặt cái khổ vào trong lòng của bạn ai đang chặn các lối thoát của bạn chẳng có ai cả chẳng có ai buộc và đặt bạn vào đó cả thấy người khác thị phi bạn nhập hội người thị phi tạo thêm nghiệp bất thiện dù việc làm này chẳng lợi lộc gì người khác bị vu oan nếu bạn có lòng thông cảm sẽ an ủi họ vài câu bản thân bạn giỏi lắm cũng chỉ là thay vặt tức dùm trong chốc lát nhưng khi người khác thị phi lên chính tên của bạn bạn sân si mạng nghi nổi trận lôi đình tìm mọi khách minh oan cho mình và trả thù tại sao lại như vậy người thị phi người khác thì bạn không giận vì bạn không nhận đó là mình đến khi chính bạn bị thị phi bạn giận điên lên vì bạn thừa nhận mình là người như thế nếu bạn không thừa nhận thì bạn không thể nào giận như vậy chẳng phải như trên Khải Toàn đã đề cập nhận càng nhiều thì có càng ít người mà cái gì cũng muốn nhận vào lòng muốn nhận vào tâm trí của chính mình thì chẳng khác gì một cái thùng rác chứa đầy những thứ không hay ho một vị theo dõi trên YouTube nhắn Zalo giải bài gia đình mang nợ dịch bệnh kinh tế lại khó khăn cha già sức yếu con cái ngay tuổi ăn tuổi học rất tốn tiền chỉ còn cách bán nhà phố để mua nhà chung cư đang thối chí và muốn nghe lời khai thị có thân sẽ có bệnh sinh già bệnh chết ai nào tránh được khỏi kinh tế nếu khó khăn vậy trước lúc khó khăn mình sẽ như thế nào có nhà to bán đi mua nhà nhỏ lại tiếc nhưng quả báo ứng là gì có vay mới có nợ có nợ thì phải trả giả dụ người khác vay người thân vay mà bắt mình trả thì hẳn bạn đã nợ người này nhiều người vẫn mang tư tưởng xem tuổi hợp vợ chồng tuổi hợp con cái Khải Toàn hoàn toàn không khuyến nghị việc này không duyên không nợ không thể là vợ chồng con cái nghịch duyên hay thuận duyên duyên thiện hay là duyên bất thiện khác nhau ở cái nhìn của người mê và người tỉnh rốt cuộc muốn càng nhiều thì tâm càng thêm phiền não đừng hy vọng sẽ nhanh chóng thoát khỏi phiền não muốn thoát khổ hãy tiêu trừ nghiệp chướng phải biết buông xả phải biết sám hối dần dần mới có thể đoạn trừ nghiệp lực trong quá khứ muốn đoạn trừ phiền não thì ít muốn biết đủ muốn con cái có hiếu muốn chúng có một cuộc sống an lạc bạn phải chú trọng đến sự giáo dục bạn phải làm gương bạn phải ít muốn biết đủ khi mê bạn nghĩ rằng tôi phải như vậy con cái của tôi phải được như thế kia thế là bạn phải lao nhọc cả một đời để làm việc để trả nợ trong tâm thái đầy phiền não rồi than thở than thân trách phận ví dụ những người dân Bhutan họ sống đơn giản không tham cầu vật chất họ chú trọng vào giấc ngủ họ chú trọng vào sự giáo dục họ tin vào nhân quả họ là những người ít phiền não nếu bạn vẫn nghĩ rằng không có tiền mới khổ vẫn nghĩ rằng số phận mình đầy xui xẻo thì không một thần Phật nào có thể cứu giúp được bạn khi vận khí quá xấu không nên vội nhờ phong thủy cũng chẳng phải cúng kiến quỷ thần gì cả càng không thể dùng cách tà ma mà chính là tinh tấn tu tập mở lòng bố thí giúp người mỗi ngày ngồi hành thiền nghe pháp đọc sách tìm gặp các bậc thiện tri thức là cách giải hạn cho vận xấu nghiệp hết thì phước mới đến chưa đoạn trừ được tam độc tham sân si chưa chí tâm sám hối thì làm sao có thể rửa được nghiệp tội chưa thể nào tiêu trừ được nghiệp chướng thì đừng nghĩ đến việc có phước huệ vài thiền ý gửi đến các bạn trợ duyên đến nay tham cầu sự khai ngộ cho những vị tự tu để bồi đắp phước đức có điều gì sai sót xin các vị mở lòng hoan hỷ Vừa qua một người thầy phong thủy mở lời gặp mặt đàm luận về phong thủy và thiền định. Thầy Phùng Phương ở Hà Nội là một người được nhiều người mến mộ. Trong cuộc đàm luận này, Khải Toàn chia sẻ vài ý ngắn về các bước tượng Phật. Nếu bạn dụng được năm đức tính của các vị Phật này, hẳn bạn là người có phước báo. Trước đó thầy Phùng Phương mở lời đặt hai bộ lịch phong thủy, Khải Toàn mở lòng, tặng và thế là một mối nhân duyên mới được khởi. Vì thế, duyên phận chính do con người tạo ra, người này muốn kết giao với người khác bèn chủ động cười và cất tiếng chào. Nếu suốt ngày mặt của bạn giữ gương mặt hình sự, làm sao có được những mối nhân duyên mới? Khải toàn không vướng tâm, cuộc gặp này là duyên lành hay duyên dữ, thuận duyên hay nghịch duyên cũng do cách cảm nhận riêng của mỗi người. Đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện, sau đó không bị cảnh biến thành trần tất cả những vị tài giỏi đều là bậc tri thức nghĩ họ tốt thì tâm của mình dung dưỡng điều lành người gặp cảnh gặp sắc gặp người có danh hay người đang đau khổ sau đó không bị vướng vào tâm là người ung dung tự tại cuộc gặp thầy Phương chỉ là một cảnh trong hàng trăm ngàn cảnh khác gặp người tri thức được nói Pháp là cơ hội khảo nghiệm khả năng tu tập của Khải Toàn Khải Toàn không nhiều cảm hứng trò chuyện về phong thủy khá nhiều vị mở lời gặp chỉ về đàm luận về phong thủy hay là về vận mệnh Khải Toàn luôn từ chối tế nhị cho rằng bản thân học đạo còn kém ngược lại nếu bạn đang đau khổ muốn tìm thiền định để tĩnh tâm muốn nghe khai thị Khải Toàn sẽ mở lòng trong điều kiện cho phép trong cuộc sống người khiêm cung là người tu tập được pháp nhẫn nhịn xưa nay có câu lùi một bước biển rộng trời cao nếu ta biết nhường nhịn sẽ có nhiều khoảng trời rộng mở hơn với người đời nhịn là một sự hèn nhát nhịn là một điều xấu hổ nếu bí quá phải dùng 89 phần công lực để nhẫn nhịn họ luôn muốn mình là nhất cái gì cũng muốn nhất vì vậy dễ trở thành người đau khổ nhất người khai ngộ người có lòng từ người biết ứng dụng đạo lý là người được mọi người quý mến người biết tu không cần phải vận công không cần vận một chút nội công nào cả vẫn nhẹ nhàng nhường nhịn người khác vì họ là người đã được khai thị thiệt thòi là phước không phải là họa bạn nghĩ rằng bạn lớn hơn chức bạn to hơn bạn ngồi cao hơn giàu có hơn không chịu hạ mình trước người khác các bạn có thấy tư thế ngồi thiền như thế nào không đó là tư thế vững chãi nhất an lạc nhất vừa vững chãi vừa không thể nào bị té cả vì ngồi sát mặt đất rồi bạn hãy thử nhớ lại những người bạn kính trọng kính trọng họ vì điều gì vì sao ta đánh giá một người qua nhân cách nhân là người cách là sự thể hiện cách đối nhân xử thế người biết kính trên nhường dưới người biết nhường nhịn người khác nhường nhịn mọi người bằng phong thái ung dung tự tại quả là một bậc thiện chi thức người mở lòng mỉm cười chào người khác lại biết khiêm cung dù sống bất cứ nơi nào với mọi người cũng được yêu thương và dễ đạt được điều phong thủy tốt vì tâm lý là một loại phong thủy quan trọng nhất ở đời bạn đối đãi nhẹ nhàng với người khác dù người khác có nặng nhẹ như thế nào bạn cũng thấy mình nhẹ nếu muốn đoạn trừ phiền não đoạn trừ sự đối nghịch trong tâm trí của mình phải biết buông xả buông xả cho lòng nhẹ nhàng hơn cho lòng thanh tịnh đừng ôm những hòn đá phiền não ôm những hòn đá phiền não vào lòng bạn sẽ chìm xuống không ôm vào lòng những phiền não khi ấy bạn sẽ nhẹ như mây bởi vì cái gì nhẹ thì bay lên cái gì nặng thì chìm xuống khi tay của bạn dơ bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng sẽ dơ bạn cần nước để rửa sạch cần sa phong để rửa sạch hẳn khi tâm bạn dơ cũng y như vậy tâm bị vấy bẩn bởi những phiền não bởi cơm áo gạo tiền bạn cũng phải rửa sạch tâm bằng cách nào bằng sám hối sám hối tiêu trừ nghiệp tội bằng nghe pháp bằng trì giới bằng tinh tấn thiền định ai cũng có nỗi khổ đó chính là nghiệp lực là những sợi dây thần buộc chặt chúng ta là những món nợ ta đã vay vay của người khác trong đời quá khứ đời này họ đến để đòi nợ bằng thân xác của chủ nợ bằng hình hài của chính người thân làm ta đau khổ những món nợ ấy ta phải trả bằng sự chịu đựng bằng tuổi thanh xuân bằng tiền bạc và cả những niềm khoái lạc để tu tập được sự khiêm nhường để đoạn trừ được phiền não giảm đi nghiệp lực bạn phải tu tâm dưỡng tánh bạn có thể xem thêm video người không đạo tự tu để tìm hiểu thêm bạn muốn giàu có muốn phát tài muốn mình được may mắn khi không có được những danh văn lợi dưỡng ấy bạn than thân trách phận vì sao ông trời bất công vì sao nhiều người lại có phước báo rất lớn phước báo đến từ đâu họa phúc từ đâu mà ra đó chính là sự tu tập ở đời trước và cả những tạo tác trong đời này bạn có phước bạn lại biết tu phước sẽ bồi phước phước bạn mỏng thì bạn càng phải tu để giảm nghiệp vì nghiệp hết phước mới đến trong bài này Khải Toàn xin vấn đáp về người bình thường tự tu người biết tu tâm dưỡng tánh sẽ đoạn trừ được phiền não tinh tấn tu tập phước duyên sẽ gia tăng người bình thường tự tu như thế nào và tu thiền là gì thật sự không quá khó như bạn nghĩ khả năng khải toàn còn hạn chế nếu có điều gì sai sót xin các vị mở lòng hoan hỷ và theo pháp yên nghĩa bất yên ngữ tu để làm gì người không đạo không thờ phụng có tu được hay không tu để tỉnh thức tu để đoạn trừ đau khổ tu để bồi đắp phước huệ tu như thế nào dùng phương pháp gì tùy vào người lợi căn hay hạ căn có người chỉ nghe pháp không đọc kinh không ngồi thiền có người chỉ ngồi thiền có người chỉ đọc kinh tùy căn cơ và điều kiện mỗi người giả dụ cùng một bài toán có người thích tìm hiểu từ sách vở có người thích tìm hiểu từ mạng internet tìm kiếm người may mắn có được phước duyên họ tìm người đúng chuyên môn để vấn đáp tất cả chỉ là phương tiện để có được kết quả tốt nhất vì vậy sự tu tập chú trọng về chất không phải ở hình thức bạn tu sao có thể buông xả những chấp trước mở lòng giúp người không mong họ hồi đáp như thế nào không phải tu ở bàn thờ to tượng Phật lớn và càng không phải cúng kiến linh đình bạn từng nghĩ rằng mình sống tốt không hại ai không cần tu vẫn có một cuộc sống ung dung tự tại không sợ trời không sợ đất bạn nghĩ rằng mình sống tốt giúp đỡ gia đình có ăn chay như vậy đã là tu nghĩ như vậy thì lý không thông mà tình cũng chẳng đặng đến một giai đoạn nào đó sóng gió ập đến bạn không biết cách tháo gỡ bạn chưa khai ngộ vì đời là vô thường có thân tức có bệnh có già tức có chết còn sống là còn lo giả dụ bạn nói tôi biết lái xe tôi có thể tự đi dù bạn giỏi lái xe ra sao bạn không được học luật đi đường ở nơi bạn muốn đến không được chỉ dẫn nơi bạn tới bạn không thể đến nơi dễ dàng và cả an toàn tu tập cũng thế cần những vị thầy cần những giáo pháp cần tinh tấn trì giới mới có thể chuyển hóa những nghiệp lực và cả sự khai ngộ bạn nghĩ rằng ăn chay là tu giúp đỡ người thân là phước chưa hẳn như bạn nghĩ việc ăn chay là một phương tiện phụ trợ giúp cho thân thanh tịnh giảm đi sát sanh ăn cái gì ăn ra sao là hình tướng tu là ở tâm không phải ở cái ăn Việc giúp đỡ người thân là việc bạn phải trả những món nợ ở nghiệp duyên trong đời quá khứ, chưa hẳn là việc tạo phước báo. Đến khi nào bạn mở lòng giúp đỡ chúng sanh, không mong cầu hồi đáp, ví dụ cho thức ăn những người đang khó khăn, mở lòng giúp những người trước đây từng đối kỵ với chính bạn, không mong họ hồi đáp như thế nào. Làm được như vậy, xem ra bạn đã tu tập được Pháp Bố Thí bồ Ý đến khi nào bạn độ được những người thân trong gia đình mở lòng thông cảm với họ dù họ có mắng có lừa bạn như thế nào bạn cũng không oán trách họ để làm được những điều ấy để có được tâm vô thái hư lượng châu xa giới bạn phải có giáo pháp bạn phải nghe hàng ngàn lời pháp thoại tinh tấn thiền định và quán xét trong đời thường năm vị Phật Khải Toàn nêu trong video trước Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh. Để đạt được tâm thái định tĩnh, bạn cần sự khai ngộ. Nếu hiểu được đời là vô thường, đừng chấp tướng, biết buông xả. Giả dụ trong nhà có một người luôn cáo gắt, bao năm qua bạn không thể độ được họ. Hãy chấp nhận và cảm thông, vì người cáo gắt là người đang đau khổ. Buông xả ý niệm đi, hãy buông xả ý niệm độ họ trước tiên bạn phải độ chính mình giúp tâm thái mình có được sự định tĩnh hiểu được nghiệp lực của họ quá lớn nhất thời không thể tiêu trừ bạn phải tinh tấn thiền định để có được tâm ý an tĩnh cạnh bên là vị quán thế âm đại diện cho từ bi biết mở lòng giúp đỡ người khác là việc tạo phước người mà tính toán so đo tính toán so đo thiệt hơn là người tự làm tổn giảm phước chính mình người làm việc tốt không mong hồi đáp là người vừa tạo phước vừa tạo cho mình sự an lạc giả dụ bạn cho hay bạn tặng hay bạn cho mượn người mình thương yêu 9 đồng bạn cho từ thiện một đồng cái một đồng nhỏ nhoi này giúp bạn an lạc vì bạn chẳng mong họ sẽ trả lại ngược lại bạn dễ phiền não vì chính đồng kia bạn mong muốn họ biết ơn khi bạn khởi ý niệm họ sẽ biết ơn họ sẽ trả lại tức đã tự ơn phiền não vì thế chẳng thể có được sự an lạc thi ân mà cầu báo là thi ân có mua đồ vì vậy cho đi trong nhẹ nhàng bạn sẽ nhận lại được sự nhẹ nhàng dù họ có dùng số tiền ấy làm việc gì đi chăng nữa họ dùng số tiền ấy cho việc bất thiện bạn cũng không nặng lòng đó chính là tấm lòng của Bồ Tát đấy là vị đại thế chí đại diện cho trí tuệ để mở lòng giúp người khác không mong cầu hồi đáp bạn phải dùng trí tuệ để hiểu được người mình giúp giúp lúc nào nếu bạn giúp không đúng lúc không đúng người có thể hại họ giả dụ trong nhà bạn có một người mê lầm xin tiền mượn tiền hết người này đến người khác hết lần này đến lần khác lừa dối tất cả mọi người để có tiền cung phụng cho ma quỷ người như vậy giống như một hố đen một chiếc bình không đáy bạn có đổ vào bao nhiêu tình yêu thương bao nhiêu tiền bạc bao nhiêu của cải cũng không thể nào lấp đầy được vì đối với họ họ chỉ còn hình tướng là người thân linh hồn đã bán cho ma quỷ làm gì có người lại đi năm lần bảy lượt lừa dối những người mình yêu thương vì thế có lòng Bồ Tát nhưng thiếu sự định tĩnh thiếu đi trí tuệ cũng không thể nào giúp được người khác vị ngoài cùng bên trái là vị địa tạng vương đại diện cho hạnh nguyện đại diện cho kiên trì độ người khác bằng sự định tĩnh bằng lòng bao dung bằng trí tuệ vẫn chưa đủ bạn phải có lòng kiên trì ngày qua ngày qua bao năm tháng giả dụ bao năm nay người thân hoặc đứa con của các vị không thể dạy bảo bạn phải hiểu rằng thân bằng quyến thuộc là nghiệp duyên con cái đến báo ân hay báo oán đòi nợ hay trả nợ con của các vị luôn làm trái ý làm trái với đạo lý đó là đứa con liệt sanh đến để đòi nợ bạn càng kiên trì để độ đứa con này người làm trái đạo lý làm người khác đau khổ nói lời khó nghe chẳng khác nào một người đang đau khổ bạn khai ngộ được ý này mở lòng phát nguyện giúp người thân sẽ giúp trong sự kiên trì Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh, Ngài Quán Thế Âm đại diện cho từ bi, Ngài Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ, Ngài Địa Tạng Vương đại diện cho hạnh nguyện. Vẫn chưa đủ. Dù có thể độ được họ nhưng vẫn chưa thể an lạc nếu thiếu đi sự thiếu đi sự hoan hỷ của Ngài Di Lặc. Giả dụ vẫn đứa con liệt sanh ấy vẫn ngôi nhà ấy vẫn món ăn ấy nghe những lời khó nghe ấy nhưng nếu bạn chấp nhận thực tại hiểu rằng có sinh có diệt có sống là có lo nhưng không phải lo năm lo bảy lo bò trắng răng mà cái lo ở hiện tại lo cái trong khả năng của mình biết buông xả những thứ ngoài khả năng bạn sẽ dễ mở lòng hoan hỷ Người vui vẻ không ôm vào lòng những tiêu cực mà vẫn có thể giúp đỡ mọi người khác đó chính là giúp đỡ chính mình, chính là người biết tu. Lại có người bảo, nó như thế này, nó như thế kia, làm sao tôi nhịn được. Người ta khó chịu thì mình chịu khó, nhịn là một pháp tu, nhưng nhịn thua thiệt là người được phước. Sáng dậy thu xếp mình gói, đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ quét dọn nhà cửa thấy cái gì bừa bộn thì dọn thấy gì dơ thì lao đó chính là tu không phải vừa làm vừa càm ràm thằng quỷ ở dơ quá nói hoài không nghe sửa soạn quần áo tóc tai chỉnh chu dắt xe ra lỡ có gặp một đống rác ai thả trước cửa cũng nhẹ nhàng dọn đi thấy hàng xóm láng giềng nên gật đầu chào và cười với họ đó cũng chính là tu trên đường chạy xe dù có lỡ va quẹt xe vẫn có thể nghĩ lạc quan rằng mình còn may mắn không bị nặng hơn nếu bạn sân si với người khác hậu quả không biết sẽ ra sao nếu sân si với những lỗi phát sinh bạn vô tình mang tiêu cực mang bực dọc vào chính công ty của mình mang theo về đến tận nhà xả lên những người khác khi buông xả được những tiêu cực ngay tại chỗ ấy tức là bạn cho mình cơ hội cho mình cơ hội những phút giây còn lại về sau đó trong sự an lành tiếp theo vào đến nơi làm việc thấy một đồng nghiệp rất khó ưa bạn sẽ lướt nhanh qua họ thậm chí bắt gặp họ ngay tại thang máy bạn ráng nở một nụ cười rất là gượng ép là cách bạn tự làm khó chính mình ngay từ bây giờ không chỉ ở công ty bất kỳ nơi nào khác gặp những người khó ưa như vậy bạn hãy gật đầu chào nở một nụ cười hoa hậu thân thiện mở lời hỏi thăm một vài lần chưa được thì trăm ngàn lần làm được việc ấy mở lòng trước những người khó ưa không chỉ mở lòng với họ mà là cách giúp bạn buông xả buông xả chính sự khó chịu khi gặp họ là bạn tự giải thoát sự khó chịu cho chính bản thân mình đó chính là tu pháp từ bi bạn hãy nhớ lại thử xem từ sáng sớm lúc đánh răng rửa mặt đó chính là hành động làm sạch răng miệng làm cho mặt đẹp hơn trước khi ra đường chọn cho mình những bộ trang phục đẹp đó chính là hành động làm dung mạo đẹp hơn thế thì tại sao lại tạo những hành động xấu xí nói những lời bất thiện với người khác đẹp về diện mạo đẹp về thân chỉ là cái đẹp giả tạm đẹp về tâm ý là cái đẹp viên dung đến giờ ăn ăn nhẹ nói khẽ lỡ trong bữa ăn có món nào đó cảm thấy khó chịu cũng cố lướt nhanh qua giả dụ có những người ghét ăn hành ghét ăn tỏi ăn giá ăn đậu phộng hoặc là ghét ăn cay lỡ những món ấy vô tình trong phần ăn của bạn không nên vì thế mà cao có dù bạn có vui hay có giận thì bạn cũng phải ăn sao lại không cố gắng ăn trong an lạc khi ăn tập trung vào bữa ăn đó gọi là ăn thiền đừng ăn trong sự tán loạn miệng nhai miếng một tay gấp miếng hai mắt dán vào màn hình tâm ý nghĩ đến điều khác khi làm việc thì không bị sao nhãn bởi những ngoại cảnh bởi mạng xã hội bởi lời khen lời chơi lời thị phi làm xong việc này mới qua việc khác đó chính là làm việc thiền khi vô cớ bị người khác mắng bạn phải định tâm phải bình tĩnh xem lại cớ gì họ có hành động như vậy việc gì ta làm trong bình tĩnh ý thức sáng suốt đều có thể giải quyết ổn thỏa làm việc gì đặt chọn tâm trí của mình vào việc ấy làm trong sự định tĩnh không vướng mắc với xung đột đã qua không chấp tướng trước những việc không thể giải quyết đó chính là tu thiền các vị nhà ở căn hộ nhà ở chung cư tránh làm tiếng động to lớn cười nói to vào các giờ nghỉ ngơi tránh làm phiền lòng người khác chính là tu nghe lời bất thiện không bị vướng tâm nghe khen cũng không bị vướng tâm đó chính là tâm không phân tướng không bị ô nhiễm bởi tham sân si khi tai bạn dơ bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng dơ theo bạn cần nước cần xà phòng cần khăn để rửa sạch khi tâm bạn dơ cũng y như vậy tâm bị vấy bẩn bởi phiền não bởi cơm áo gạo tiền bởi nghiệp lực nghiệp lực bạn đã tạo tác bạn cũng cần rửa sạch tâm rửa bằng cách sám hối sám hối tiêu trừ nghiệp tội bằng nghe pháp bằng đọc kinh bằng nghe cả hàng ngàn pháp thoại bằng trì giới bằng tinh tấn thiền định ai cũng có nỗi khổ đó chính là những nghiệp lực là những sợi dây thần buộc chặt chúng ta là những món nợ ta đã vay của người khác trong đời quá khứ trong cuộc sống trước đây đời này họ đến để đòi nợ bằng thân xác của chủ nợ của một người nào đó và cả chính những người thân làm ta đau khổ những món nợ này ta phải trả trả bằng gì bằng sự chịu đựng bằng tuổi thanh xuân bằng cả tiền bạc và những niềm khoái lạc trước sám sao tu để đoạn trừ phiền não để có được tấm lòng rộng lớn tấm lòng rộng lớn dung chứa cả bầu trời tâm vô thấy hư lượng châu xa giới là người có tấm lòng rất rộng lớn ôm cả những phiền não của người khác chuyển hóa chúng thành an lạc là người không tính toán so đo thiệt hơn với người khác hiểu được người khác hơn thì phước báo của chính họ bản thân mình thiệt thòi thiệt thòi thì sao thiệt thòi là phước Phật học là giáo pháp học Phật là theo lời pháp ấy tu tập giúp giác ngộ Phật là giác Phật là người thầy khi bạn đứng trước tượng của Ngài đừng cầu xin sự may mắn đừng cầu xin được bình an chỉ cần cầu nguyện con nguyện cho con có tấm lòng như Phật là rất đủ bình an hay may mắn là do chính bạn Phật không dùng thần thông nếu Ngài mà dùng thần thông thì yêu ma linh giới cũng có thể dùng thần thông hóa thành Phật dùng thần thông để lừa chính bạn vì thế Phật chỉ là người thầy là hình tượng là con đường tỉnh thức giúp bạn noi theo người biết đoạn ác tu thiện là người gieo hạt giống thiện lành vào chính tâm thức của chính mình đừng đổ lỗi cuộc đời bất công đừng đổ lỗi người khác phải hại mình nếu bạn tinh tấn tu dưỡng tu tâm dưỡng tánh linh thức của bạn đủ minh mẫn trước những sự đối nghịch trong tâm trí chính mình bạn sẽ hiểu rằng người khác hại ta ta oán họ thì ta thiệt hơn người mà oán hận luôn nghĩ đến những sự trả thù chỉ nhận lại sự oán giận người mà mang oán giận khi chết đi sẽ bị đọa xuống ba đường ác khi tinh tấn tu tâm dưỡng tánh sẽ không còn những nỗi oán giận ấy sẽ không còn nuôi oán giận mà nuôi lòng từ nuôi cái gì mai sau nó sẽ lớn đó là nhân nào quả ấy chỉ cần bạn theo năm pháp trên để tu tập bạn theo pháp ngài a di đà để có được sự định tĩnh ngài quán thế âm để mở lòng từ bi ngài đại thế chí để khai mở trí tuệ ngài địa tạng vương để phát nguyện và ngài di lặc để hoan hỷ có thể bạn cần nghe nhiều pháp thoại bạn cần siêng năng thiền định cần bố thí thức ăn bố thí lời nói chân thiện dần dần phước sẽ đến mỗi ngày từ sáng đến tối dùng sự định tĩnh của mình quán sát trong tất cả hành động làm tròn làm tốt mà không vướng mắc đó chính là tu thiền tu sao mà bạn cảm thấy nhìn chính mình trong gương thấy thần sắc của mình thật là tươi tốt tu được như vậy dù không cần ăn chay hay đi chùa vẫn theo lời Phật dạy không làm các việc ác hãy làm các việc lành giữ tâm ý trong sạch